xin chào tất cả mọi người Thật là vui khi hôm nay được cầm máy quay lên Và nói câu chúc tất cả các bạn có ngày mới thật là nhiều niềm vui Cũng đã một gần một năm trôi qua Kể từ cái video gần nhất mà mình đăng lên kênh à, youtube của mình Thì không biết các bạn, những người thường xuyên theo dõi những video của mình Mọi người có khỏe không ạ? À? Mình thì vẫn vậy Có vẻ thì nhìn khuôn mặt của mình à, bớt tròn hơn so với năm ngoái Tóc thì cũng đã bớt màu hơn mọi người ạ à. Vì năm nay lớn rồi ngày hôm nay trời thật là đẹp à, mình sẽ dẫn mọi người đi bắt con dông đất những người anh em ở đây gọi chúng là con à, nhông đất mình không biết mọi người có nhớ không thì cách đây khoảng 10 à, tháng mình cũng đã từng làm một video để bắt con dông ở video đó thì mình à, giới thiệu về con dông này giới thiệu về cách bắt dông nhưng mà ở video đó thì mình chỉ bắt được có hai con thôi một ngày hôm nay mình <laughs> đi cùng một dàn cao thủ luôn mọi người ở đây mình mang theo cuốc này mang theo bẫy bắt dông này vì Bây giờ đã vào mùa hè rồi Nhưng mà là cái thời điểm của con dông Nhưng mà vì thời tiết vẫn còn lạnh đó mọi người Nên con dông nó nó chưa đi kiếm ăn sớm Nó chờ tới khi mặt trời lên cao à, Khi hậu ấm áp đi rồi nó mới nó mới đi kiếm ăn Nên bây giờ là khoảng à, ờ, 7 ờ, giờ, 7 rưỡi rồi Nhưng mà mấy con dông nó vẫn chưa ra khỏi hàng đâu mọi người Mặt trời đã lên rồi nhưng mà những con dông vẫn chưa đi kiếm ăn Thì giới thiệu cho mọi người nha Đây là ông chú, chú của Lức Một chuyên gia bắt dông mọi người ạ Ờ, ở đây có một cái hang này Giờ anh sẽ đào thử Khả năng anh nó tiền đấy nó Ui trời đào sâu lắm ha này họ bằng được có mẹ rồi này đây là cái miệng hang thứ hai của nó Rồi chặn đầu chặn đuôi rồi Cất gỡ là hư rồi Tổng mất <laughs> này Ôi đấy, đấy, rồi rồi, thấy thấy thấy cái đuôi rồi các bạn ơi. Ôi ngon. Ôi. Lên cầm cho lên cầm cho. Ui ui con này ừ, con này cũng cũng, cũng vừa. Không có không. Ô. Ô. Đức to hơn. Đã khởi đầu được một em rồi chú ơi. <laughs> chú ơi bắt được một em rồi chú ơi. Ô, con này cũng khỏe lắm các bạn Con này con nhỏ quá rồi. Nhà lại. Wow. Cái tội mà bây giờ vẫn chưa chịu đi đi kiếm ăn. Đây này lứt, dưới nó một con này lứt. ôi ơi, to quá các bạn ơi. Đây là đứt á. Ui cái lộ. Con này là con đứt, con đứt chứ con đứt. Con đứt. Wow. To quá. Ờ, kiếm kiếm cái lộ cái lộ. Kiếm cái lộ thứ hai của nó đi à cái lỗ thứ hai nó cái bên kia kìa rồi mình hết rồi, hết rồi. mình chặn hết rồi rồi rộng mất ờ, cái lỗ thứ hai là bên kia kìa là ờ, ờ, cái lỗ mới càng sợ hơn trong ô ngày chạy nó chạy nhanh lắm đấy mấy con dông mà chạy nhanh lắm các bạn đi với, đi đi đi vào vào vào Eva nó ơi ơi đi vào ôi đây rồi, nó chạy ra đâu kia rồi ôi ôi bạn ơi con này mới là bự này ôi rồi tôi bắt được hai em rồi các bạn đây đây là đây là con cái này đây là con đực này đây là con cái là con đực con này mà khi mà chạy nha cà tông ờ, cà chụp nó luôn ấy. nói gì không nghe lứt à, mình nói là thế này là là khi mà nó đã chạy lại mình đuổi thì nó không kịp à <laughs> nên là chạy nhanh lắm tu à. luôn nó chạy anh đi anh đi bảy đặt bảy cái này đi đấy cái đó dạ. cái lỗ to chưa chắc này là con dông này bự lắm nhỉ ừ. trời bạn đi đặt nè bạn tụt bạn thực hiện đặt như này nha các bạn cái này dinh là mình nhặt nha đây là cắm như này này các bạn mọi người khi mà con dông nó lên á nó sẽ nó bật chúng cái lẫy này nè mọi người thì có một cái cọng dây thòng lòng ở bên trong nếu mà con dông á nó mò lên cái đầu á nó bật cái lẫy lên thì cái dây thòng lòng á cái lực cái lực của kéo của cái sợi cây của cây tre này nó sẽ siết cái cổ con dông lại mọi người rồi đây để đây rồi xí nữa là chờ thu hoạch thôi đây lô đây à, đây một cái lỗ đây đây một lỗ rồi chú vâng Ồ, chú không đặt bẫy à chú rồi bẫy không không thích đặt bẫy bây giờ đào luôn ngon ơi ngon Ủa, cái này hang này cũng to lắm nha này khoảng được phải to có bằng đây hai phân đấy bằng đây ờ đây là đã biết anh em không không nên là lăng bon cùng à, cần con nhà này ờ. con gái anh em ờ. ủa đất chỗ này mềm này chỗ này dễ đào hơn này mềm là nó, nó đào sâu à chỗ nào đất mềm là nó đào sâu đây bên này đấy quanh à. đây, đây là cứ nhà toilet nó <laughs> nhà toilet nó đào cái mùi vị của cái cái của con dông này ăn giống thịt gà đó mọi người ăn nó lạ lắm ăn cái này sẽ thấy cái này ngon hơn cả thịt gà nữa các bạn lần trước may mắn được ăn được hai con và lần này à, này sẽ, chắc là sẽ ăn được nhiều hơn đây Ui, vẫn chưa tới luôn hey, hey. có luôn bắt được luôn rồi ừ giang hồ luật bây giờ <laughs> nó còn cãi nữa mà oh, oh. Oh, được được ôi to mẹ mò cái đồ cái được à ôi ôi để cháu xem rồi ôi con này nó bự quá các bạn ơi ôi cái đuôi nó này cái phần thịt nó cho nó mất con trai mà con trai không phải em mới làm rồi cái phần thịt nó tập trung chủ yếu ở cái đuôi này các bạn wow ô này thu hoạch được nhiều quá xem ra đặt bảy đặt bảy không ngon bằng đào chú nha nãy giờ đặt cũng khoảng được ờ, ba bốn cái bẫy thôi các bạn xí nữa nha. sau khi mà chúng ta đi đào xong rồi sẽ quay trở lại cái bẫy đó ở cái chỗ mà mì mì người ta trồng nha như thế này <laughs> mình sẽ đặt bẫy đây thôi mọi người nha mình cuốc này người ta không cho cuốc nó sẽ hư mì người ta mất mọi người anh đang à, xỏ cái thông lọng vào đó mọi người đây cái dây thông lọng của nó này đấy đây là cái dây thông lọng của nó nè khi mà nó động nó động vào cái lẫy này nè mọi người bay mất cái lẫy thì cái thông lọng này sẽ siết lại này tiếc cái chứ con này bự à. ừ nó bị kiến ăn rồi nó chết lâu rồi à, lấy cái bẫy lại đi ôi con rất là bự luôn cũng người đặt mà người ta để quên mất ông kia thôi à. nó quên ấy. à cái chắc này cái này cái này cũng là bẫy bẫy của chú luôn bạn, bạn cho mình đi. Đừng, bằng, bằng, bằng, bằng. đây là con mình bắt được quốc chúng nó chảy máu mất rồi vậy là bây giờ khoảng 10 giờ mọi người ạ à. trời đã rất là nắng rồi bây giờ là mình đi chú mình đi chú đã, đi đi dò bẫy à, có cái bẫy này dính đó nè mọi người à, <laughs> đây con này dính đó nè mọi người xong chờ cháu xong chờ cháu đi cùng với còn một này chị kiểm tra oh một cá nữa rồi nè à, con này to quá các bạn ơi ờ, thêm một con nữa trời chết rồi ừ. thắt cổ nó chết thắt cổ nó chết luôn ờ. thêm một con nữa này các bạn ui con này bự bự bằng con hồi nãy ờ, bắt luôn ha bự ghê nha cái đùi nó ờ, béo lắm giờ đi kiếm nữa và thêm một cái nữa rồi các bạn dính rồi dính rồi thì dính rồi một con nữa các bạn ơi đây các bạn nhìn nè các bạn nhìn nè Đấy, cái đầu nó chua hang này các bạn đó oh, đó này cũng này cũng này là con cái <laughs> nguồn Nguyên kêu con này là con cái con cái đành ba rồi ba con, con đành ba ba con rồi hết rồi ủa còn mấy cái chứ chú đặt ở trên kia chưa chưa chưa chưa chưa chưa cái này nữa chưa nó chưa ra đâu ừ, giờ pin nhiều hết rồi. Bây giờ vì thời tiết giờ nó vẫn còn vẫn còn lạnh, vẫn còn chưa nắng. Nên chắc là mấy con này nó vẫn chưa cảm nhận được nó chưa dạ, chạy ra chiều ra. Ra sáng sớm luôn năng á. Ừ. Ngọt nặng bên này rồi. Còn nữa chút. đây là cái chỗ mình bắt ra đây mọi người ơi Ồ, rất là nhiều luôn Ồ, nó chạy ra ngoài nó chạy ra ngoài kia Ồ, nhiều quá cái này chỗ này phải được mười mấy con ấy nè chỗ này phải được mười mấy con luôn các bạn Đây là chiên con dông này lên đây món thứ hai là sẽ nướng nướng cái chỗ cái chỗ dông kia moi ruột sau đó là giả chung với lại cái phần muối nè mọi muối tỏi hành bốn con ui chảy răng ra mấy con này thì moi ruột sạch sẽ rồi mấy con kia thì để nướng xong rồi moi ruột luôn các bạn lập ếch là dầu ít <laughs> dầu, dầu ít quá không sao đâu à, cũng có con sắp chín rồi kìa mấy con này là nướng xong rồi sau đó là moi ruột ra các bạn moi ruột xong rồi giả giả với cái cái, cái phần muối để chuẩn bị đây là mọi người ờ, đây cay đấy nè dạ, nướng nướng cay luôn rất ờ tí nữa bây giờ đang coi ờ bỏ bỏ bỏ vô bỏ đây luôn à bỏ đây nè một nó chín một nơi thì không chín thì sao nè Ờ, kệ ờ, bùng kia làm đi đưa đọc bây giờ tiền làm đi mình kia tao coi thôi chắc là đây mọi người ơi bãi nó đây là cái phần dông giả với cài với tỏi nè mọi người xí còn phần chiên nữa này là món đặc sản này này ăn nướng là là ăn nguyên chất luôn cái vị như thịt gà còn bây giờ là trộn với tỏi không biết vị như thế nào đây quá ừ, ra hình như mình ăn miếng hơi bự anh em nhìn mình nha à. <laughs> ngon quá ừ, một ngày mà chú bắt tới 70 con thì ăn sao hết ăn hết không chú hết chứ hết chia cho em hết ừ. Đây còn mấy con này này khi là mình ra với ừ, là, là vài ngày chìm ăn vài cái cà nữa ừ. cái vị nó đắng à, không có muộn ăn bốc luôn các bạn <laughs> ừ hôm nay không có gạo ăn ăn hết luôn được bay à, mình lướt nhậu ấy lướt lấy nhậu ấy. ngon quá <laughs> coi cái phần cái phần chiên này sắp được chưa con này chín này nó còn chín rồi nó nó à, cái à, à, này không còn nhưng mà còn này mà tạ cái này chín này cái này mình đẹp cái này mình Trời, làm muối đó này các bạn ừ ừ uống chiên ăn tuyệt vời nó béo ra, ừ, tuyệt vời còn nhiều mà mình ăn đây Đấy, ăn đi ăn cả đo luôn chùm ớt nhiều vào ăn nó mới ừ. cảm giác chứ chiên là ngon hơn ừ. chiên là giòn nó ngon chiên là vẫn ngon hơn các bạn cái bọ mọ đây hề thì bọ mọ trời mọ trời ừ. cọ nữa chiên nó béo mà nó ăn nó ngọt nó ngon là thịt nữa dai béo hơn ừ, thơm á đúng tuyệt vời muốn cái này gọi món đặc sản các bạn ờ, rửa tay lại lục lụng theo càng ngọt mà càng tiền <laughs> luôn là thịt lục kho đây này chưa anh em chưa chưa chín thôi <laughs> phần đầu là, là ngon nhất á có sự quế đồ dạ, kim khó lắm ăn mình phải ăn cái đó nha mọi người ừ <laughs> tăng nóng ui rửa ngon lắm mọi người à đây là con ờ, con đánh cha ha con uh, này đây, con... cái đùi nó là tuyệt vời luôn này ừ. mà con mới này ăn rất ngon ngon mong rằng à, video ngày hôm nay đã uh, mang đến cho mọi người nhiều hình ảnh đẹp uh, những uh, <laughs> cái vui vẻ <laughs> của thằng Quýnh <laughs> bye tất cả mọi người hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau nha à, anh em ơi bye bye, bye. bye. bye. bye. bye. bye. bye. bye. mình có món cái này này còn bye bye thì kêu bye bye thì anh em bye bye thôi chứ anh em cầm thì cầm lên thôi mà. Bye bye. Thế này à. Ờ, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha bye bye tất cả mọi người bye, bye. <laughs> anh em muốn hết mình đi nhá